cho ai nghe đây Bởi vì không còn được bên em mỗi ngày Mình từng hứa sẽ vượt qua Vậy mà kết thúc rời xa Cớ sao anh cứ mong chờ Vì anh đã yêu dại khờ Từng cùng nhau đi qua sông bão Nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc em quay lưng bước đi mưa rơi ướt nhẹ lăn trên khóe mi vì khi yêu chẳng cần lý trí mặc kệ con tim làm điều vô lý đừng trao nhau ân ái nhạt màu đừng để trái tim cứ mãi u sầu có đôi khi mình quá ta muốn rời xa hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu lời chia tay muốn nói thành lời và anh cũng khi ta xa rời phải không người ơi lệ rơi tim anh chơi vơi vì anh đã yêu em dại khờ dù bơ vơ tình yêu ấy mãi không phai mờ anh luôn tôn thờ chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em càng không muốn tương lai yêu người nào nhau đi qua sông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tàn tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ ngày em quay lưng bước đi mưa rơi ướt nhẹ lăn trên khóe mi vì khi yêu chẳng cần lý trí mặc kệ con tim làm điều vô lý đừng trao nhau ân ái nhạt màu đừng để trái tim cứ mãi đôi khi mình quá ta muốn rời xa hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu lời chia tay muốn nói thành lời và anh cũng đau khi ta xa rời phải không người ơi lệ rơi tim anh chơi vơi vì anh đã yêu em dại khờ dù bơ vơ tình yêu ấy mãi không phai mờ anh luôn tồn xóa đi những vui cười ngày nào bên em càng không muốn tương lai tình nào không như tình đầu tình nào chẳng trôi về đâu nhạt nhòa vết xấu tình sâu có một ai biết đâu nặng lòng ký ức còn hoài mệt nhòi cứ nghĩ về ai chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ em vậy trắng còn xanh thì chắc là ngày em đang nhớ anh chẳng thể nào em hiểu được đâu em gieo sắc bao u sầu thì cứ bên người đi chớ ở đây cứ bên người nào em đắm say và nếu em mệt anh vẫn ở đây vẫn luôn thiết tha thế này trắng còn xanh thì chắc là ngày em đang nhớ anh chẳng thể nào em hiểu được đâu em gieo giấc bao sầu thì cứ bên người đi chớ đây cứ bên người nào em đắm say và nếu em mệt anh vẫn ở đây vẫn luôn thiết tha thế này tình yêu đôi lứa chẳng chẳng ai hiểu ai chẳng ai hiểu ai Khi mới yêu nhau thì say đắm Giờ không ai níu lại sao vô bờ đèn khuya có thấu hay chăng lệ lối tôi đang ngóng trông thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong trăng lệ lối tôi đang ngóng trông thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong chợt nghe như tiếng em cười cỏ cây như muốn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu xấu xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai chợt nghe như tiếng em cười cỏ cây như muốn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu sâu xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai bài ca in mãi trong lòng sẽ không ça nỗi tất cả bình yên đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng anh cứ ngẩn ngơ có khi nào ta xa rời em đưa anh theo với cầm tay anh và đưa trọn đời nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai có xa xôi không em ơi nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm bơ em không là nàng thơ anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên nhạc sĩ mộng mơ tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết chán thật giá như tôi một lần tin em cô gái tôi thường này hóa theo mây gió để lại tháng tư ở đó và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ và tôi sẽ bước tiếp trên con chết tôi sẽ mỉm cười khi gặp em hẹn chào cô gái tháng tư của tôi những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có đi xa mãi tháng tư đôi khi thật mộng manh để mình nói ra những câu chân thật ra như tôi một lần em cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió trái tim anh dành chào đến em người yêu hỡi anh yêu riêng mình em thôi gió vẫn hát thành lời mặc kệ mây mây đang bay về trời ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu những nỗi nhớ một thời người đi xa bên hiên sao không về đây người yêu hỡi hãy quay về với anh ha, ha, ha, Dù ngày mai bão sông ngập trời khi tình yêu trao em mãi mãi người yêu hai anh chỉ yêu riêng mình em thôi gió vẫn hát thành lời mặc kệ mây mây bay về trời ở nơi ấy gió lay buồn biết bao những nỗi nhớ một thời đi xa bên hiên sao không về đây người yêu hỡi hãy quay về với anh người yêu ơi hãy quay về với hãy không anh vẫn luôn ở đây đừng đớn đau như vậy đừng ghi chân anh như đang muốn trách anh nhiều thế từng nói đã chọn đi đừng cất bước quay về thế nhưng thấy người anh thường tổn thương anh lại thấy trách cứ bạn thân chẳng giữ em ân cần giờ để người ta mặc em bước đi anh ân hận cuộc sống em uất không có sống em hy vọng thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm điều gì phải không ở đây Đừng đớn đau như vậy Đừng ghi chặt anh như đang muốn trách anh Nhiều thế Từng nỗi đã trọn đi Đừng cất bước quay về Thế nhưng thấy người anh thường tổn thương Anh lại thấy thương Tự trách cứ bạn thân chẳng giữ em ân cần giờ để người ta mặc em bước đi anh ân dòng tin cuối đã xem cũng đã bao lâu không ai ngó ngàng từng con số vẫn quen dẫu chuyện mình đã lỡ làng ngày dặn lòng quên mà đêm vẫn nhớ chẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơ cứ lao thật vội vào mưa Ước xưa chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy để anh quên được cảm giác này để bỏ rơi mùa yêu đã cũ chạy theo anh đã suốt mấy thu và tập quen rằng em đã có một ai khác trong mưa vắng không em thận thờ lối cũ riêng anh bơ vơ chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy để không ai nhận ra lúc này chỉ giọt mưa yêu anh ra sao chỉ mưa biết mình đau thế nào đoạn đường ta còn sáng rỡ dài để thấy tim ta trở lại như ngày xưa chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy để không ai nhận ra lúc này chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao chỉ mưa biết mình đâu thế nào còn sang sỡ đây cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy để thấy đêm không còn dài để thấy tim ta trở lại như ngày xưa để thấy đêm không còn dài để thấy tim ta trở lại như ngày xưa chẳng thể thành đôi à, à, à. Tại sao quá ngu ngốc Bỏ lại mạnh ghép mà đôi với nhau là tất cả Còn mình thì vụn vỡ Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn còn hai ta thì khác chỉ nhìn thôi tim đã thấu thứ này xanh xới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mấy từ sau câu xã từ em ái kia chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng gặp trong mưa mà cũng không dám gào lên anh thương em bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng Vậy giờ ai là người cho em yên mình Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành Xóa những hy vọng một tình yêu Và hai trái tim xanh quên hết bao năm Đi bên em anh thật không thể làm được Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc người mình thương giờ chẳng nhớ tên ta chấp nhận sống không cần nhau chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thất bại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau chẳng sống như chúng ta tìm được nhau dù lại hoang phí xuyên trời tại sao phải rời xa nhau mãi mãi biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau tại sao phải rời xa nhau mãi mãi